Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả Nam ơi Và ở video này thì chúng ta sẽ tiếp tục đó là làm ờ, video về móc và tổng 5k nha anh em ơi Và móc và tổng 5k gồm vật phẩm gì Anh em cùng chờ đợi xem Hôm qua thì anh Tùng ờ, làm móc và tổng 5k với là anh mua ít rương Anh làm anh mở được nhẫn ăn băng ờ, kháng băng 29 nè Giờ đỡ coi làm Ờ ok, nhẫn làm móc 5k được gì đây bốn ngàn chín chín tám năm triệu năm k năm k à, trả lời nhanh luôn đi cho anh lệ 4k 999 5k đây bảo rương trong bảo an ban định quốc rồi nhu tình rồi làm hết cái này đi mở rương đem xem đấy nó không giống nó không, nó giống nó không giống cái đường 3k nó khác này đâu ờ khác cực đâu AC luôn chả khác gì 3k 4k 5k AC 6k là sau này sẽ có là sơn hà 2 nha anh em sẽ có một cuốn bí kíp sơn hà 2 đó không cần phải ép là có nút luôn nha anh em sơn hà 2 là mình sẽ nút luôn sinh lực 6k lâu lắm 6k giờ 5k rồi Để thử à, Khánh làm xong này đi mới đem xem Có ít quá rồi Đây em ơi Dây ăn ban làm chậm à <laughs> Làm chậm Chưa mở nghe hồ à Còn lăm cái Đợi xong nhà tao đi mở nha nam mấy cái mốc gia tẩu này làm video dài dài với hơn hơn nó ra đồ ngon là video hết luôn nè mong sao nó ra được ăn ban với chuyện ăn ban này nọ úi trời ơi luôn <laughs> không biết được ra gì mà mong sao nó ra ăn ban là video nổi như cồn luôn hên xui mà biết đâu mới bữa mở toàn gia truyền à, ăn ban làm chậm không nhân vòng năm từ phong lãng ta tìm được người thiên phú đã gặp nàng xứng lòng câu hồi phi về gian tới nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng mưa rồi ok let's go baby tắt cái mặt rồi rồi giờ đi mở này đi mở này em ơi một rương đầu tiên như là một rương móc 5k đây lên hoa sơn từ trước khi mở làm bánh mì bánh nè mình bánh quá tử đồ cho nó thông thôn tí nè rồi làm bên mình bánh này bên mình bắn ngay tính sâu mà tơ này rồi Câu quá tựu Đấy Hoa Sơn nha nè Rồi coi coi anh em đang xem trong một lần hồi chơi em ơi một rương em ơi làm hì hục 5k giả tổ rồi em hiện tại mấy chỗ này được 6 tháng rồi nè 5k giả tổ rồi đó nè vui nè à, giấu nó qua rương bên này này vui rồi khui hang gì đây Đem cung màn ảnh nhỏ bên tay trái rương em ơi Về đây, về đây, về đây, về đây Ui, vô một vòng rồi Trời ơi, nhẫn nhu tình Đen quá, đen luôn em ơi Ơi, rác mất 5k thật sự mình mở nhiều rương mà rác quá Toàn rác quá rác em ơi Số Rồi, ok à, Anh em xem video cho một like ủng hộ cho anh em ơi Rác quá Ờ, đợi uh, mốc 6k là 7k 8k sẽ làm video tiếp theo anh em xem